kiếm một người thật lòng sao khó quá đến bây giờ anh mới nhận ra anh biết rằng em thương thầm anh ta rồi em giấu anh thời gian qua ở bên người em thấy chắc hơn anh vì em yêu thật lòng đến hôm nay em buông lời chia tay đổi người mới thay thế anh lúc này để rời chốn đây đau thương anh nhận lấy giờ người bên ấy ngọt ngào đắm say còn lại đắng cay đang theo sau anh ở chốn này kỷ niệm vẫn chắc hơn anh vì em yêu thật lòng đến hôm nay em buông lời chia tay đôi người mới thay thế anh lúc này đôi tình đôi ái lệ rời chốn đây đau thương anh nhận lấy giờ người bên ấy ngọt ngào đắm say còn lại đắng cay đang theo sau anh ở chốn này kỷ niệm vỡ nát người người kế bên lo cho em tháng ngày em đêm đổi từng khoảnh khắc đổi ngàn phút giây để rời trốn đây đau thương anh nhận lấy giờ người bên ấy ngọt ngào đắng say còn lại đắng cay đang theo sau anh ở chốn này kỷ niệm vỡ nát say where my my